bạn đến với kênh Học cùng Nana. Hôm nay chúng ta sẽ học môn tiếng Anh, giáo trình là Family and Friends. Bắt đầu, bắt các bạn bắt bắt đầu học với mình nhé. <coughs> Rồi, giới thiệu cái hôm nay mình học mấy bài? Hôm nay mình sẽ học hai bài, bài 1 và bài 2. Ừ. Bắt đầu. Rồi, bắt đầu đọc đi. That starter starter starter starter hello lesson 1 lesson point and repeat Rose bạn này tên là Rosie bạn này bạn này tên là Tim còn mẹ, còn bé còn bạn còn em này tên là Billy còn cô này tên là Miss John listen and sing Hello, Lucy. Hello, Tim. Hello, every. Everyone. Everyone. Mm. Hello, Billy and Mitchell. Come and have some fun. Fun. Fun. Mm. Listen and read. Hello, what's, what's your name? My name, my name's Rosie, and my name's Tim. Hello, Blats. Blats. Hello, Blats. My name's Mitchon. Oh. Who? Who this? Who's Who this? Who this? Who's this? Who's this? Mm. Hey Bill, hey Bill, hey hey Billy. you. sorry. Come on. Come on, Billy. Come on, Billy. Come on, Billy. Goodbye. Chúng bây giờ chúng ta sẽ qua bài 2, lesson 2. Hmm. Listen to the story and repeat. Act and ask. Usher. Usher. Hello, what's your name? My name's Yu. Yui. Yui. What's your name? My name. <clears throat> My name's ba Bảo. Listen. Listen. Listen. Listen and sing. Listen and sing your, your name. name. Hello. Hello, how are you? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Hello, what's your name? My name, Mina. What? What? That's my name. That's my name. Goodbye, goodbye, good to you. Goodbye to you. Goodbye to you. Rồi hết bài 2, bài 1, bài 2 chưa? Dạ, lại. Rồi ạ, rồi ạ. Rồi bây giờ bây giờ con con con con con đọc xong rồi, bây giờ con dịch ra coi. Dịch ra coi cái bài nói gì. Starter là Starter là uh, nói. Ừ, starter là bắt đầu. Là bắt đầu. Ừ. Hello là chào. Listen one là bài 1. Listen là lắng nghe. Thôi là chỉ vào và lặp lại chỉ vào và lặp lại repeat Boy. chỉ vào đây chỉ vào Rosie, Rosie Tim, Billy, Billy Miss Jones listen là lắng nghe and hát and listen and sing listen and sing ừ, lắng nghe và hát thì đây mình không có hát mình chỉ đọc thôi đọc xong rồi mình dịch ra từng từng, từng chữ thì mình đã hiểu được nghĩa của nó rồi đúng chưa dạ rồi cái này dịch ra đây dạ là hello Rosie xin chào xin chào Rosie hello Tim xin chào, xin team. chào Tim hello everyone xin chào mọi người xin chào mọi người hello Billy and Miss John. Hello Billy and hello Miss Billy và Miss John. xin chào. Xin chào. Come and have some fun. Come and have some fun. Ừ, đến đây và vui đùa. Và vui đùa. Listen and read. read. này cũng nghe và đọc. Hello, what's your name? nghĩa là gì xin chào bạn tên gì em tên gì em tên này gì là cô giáo hỏi học sinh rồi học sinh này nói là my name my name's Rosie tôi tên là tôi tên là Rosie hay là